Vasudeva à. Chalatala Visame Yakha Gang Thap Banaga Tithanta Santikeyan Munivara Vachanam Satavo Me Surantu Dhamma Savanakalo Ayam Phadanta Dhamma Savanakalo Ayam Phadanta Dhamma Savanakalo ayam padampa Uttaratana panama Namo tatsa bhagavato arahato samma sambuddhasa, na sambuddhassa Namo tatsa bhagavato arahato samma sambuddhasa, na mô tát sa tatsa bhagavato arahato samma sambuddhasa tisaranena buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami Sangkang saranang gacchami Dudiyam vibhutang saranang gacchami Dudiyam vibhamang saranang gacchami Dudiyam vi sangkang saranang gacchami Tadiyam vi bhutang saranang gacchami Tadiyam vi tham Dhammang saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami bành chá xì là ni e cá pana ti pa ta về ramani sikha padang samadhiyami lý adinadana về ramani Sikkhapadam Samadhiyami Ti Kame Sumicchachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Chatu Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Bành Sura we ramani Sikapadang Samadhiyami Thamma Dasana Yajanagata Brahma Chaloka Thibati Sambati Katanchali Antivarang Ayachata Santi Satarachapa Chakra Chatika Yese Tu Dhammang anukampi mang pachang sát tham ma phê rình quý cha ca dành su tành cha bành thằng áp phi ma chăm măng à cô ta dành tờ cha tu sắc cha đành đằng bắp bộ tha này ye parisa ya mắt chê e văng sa hầm ba tỳ rát a cha cha Tunhi Favena Tambuto Karunena Thiva Sanyatanuna Buddhaya Padena Migada Yang Tato Gato Bành Cha Vất Gia Đa Dô Này Ye Á Măng Bà Về Sĩ Thầm Mắc Tô A Tô Bắc Phu Tí Sầm Bú Tô A Nô Na Thầm Mê Đề Sa Năng Ma Khang Hoa Sa Ni Bì Sê Sĩ Ta Năng Tathasika kante na satu ayo Pante dese tu dhamma desanam Sabbajita parisaya anukampam pikatawe ya Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sankhaya Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học vi diệu pháp sự soạn giảng công phu các bài giảng sẽ mang lại quả sức khỏe trí tuệ và sự an vui trong giây phút hiện tại của thành tựu viên mãn cho đại hòa đạo năm tổ chức lớp học sinh cổ vũ chỉ có mặt không bỏ buổi tinh thần học pháp chăm chỉ nghiêm túc tha thiết tuyên truyền của toàn thể thiền hữu trong room để duy trì lớp học cho đến ngày hôm nay cầu cho phước trí thanh tịnh thì việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc và được thoát phiền não không bị rơi vào bốn đường ác đạo và thực sự thành tựu chánh trí cả lớp kính thưa thầy kinh hôm nay là ngày chủ nhật 25 tháng 7 năm 2021 là dạ, tiết học thứ 130 của lớp thi dự pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan hỷ lên lớp. Xin chúc cho cả lớp có được thêm buổi học với nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Thầy á, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. À, à, hôm nay mình tiếp tục ha tiếp tục học ừ, về thiền chỉ trước khi vào buổi học à, chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tóm tắt Hằng Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawang Tăng Athiwade Mi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namastami Seperti Bano Bhagavato Sa Wakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasatham Magalutamang Apiwari Phasisang Apithamatatsang Kahang Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng ta cao quý. Xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. yeah, <coughs> dạ, nam mô Thầy giác. 南无南无呀。 đúng rồi sang cạnh rồi kính hôm nay mình cũng giới thiệu lại ha đọc Pali trước rồi à, tiếp theo là à, Tuấn Nguyễn sẽ kể à, một bài rồi à, chúng ta đi vào bài học rồi xin mời à, toàn thể quý vị quan hỷ cùng nhau đọc ha. Hello, dạ con Đông Triệu xin kính chào thầy Kinh và kính chào cả lớp. Tôi xin đọc bài trước về suy niệm về thân. Suy niệm về thân, 32 thể trượt. Kayagata Sati. Một. Kesa. Tóc mọc trên da đầu. Hai. Loma. Lâm mọc toàn da thân. Ba. Naka móng mọc mỗi đầu ngón tay, mỗi ngón chân. 4. Danta, răng mọc hai hàm răng trên và dưới. 5. Tacho, da bao bọc toàn thân. 6. Măng xăng, thịt dính với xương. 7. Naha rút, gân có toàn thân. 8. Ách thí, xương các bộ phận. 9 ách à, thí minh chân tủy trong ống xương 10. Quắc căn thận 11. Ha đa dằn trái tim 12. Gia ca năng gan 13. Kilo ma căn bằng phổi 14. Bi ha căn bao tử 15. Tắp và sang bụng phổi 16 an tăng luật già 17 an ta gu năng luật non 18 út ra đi dần vật thực mới 19 kari sang phẳng 20 matta luân gần ốc 21 tích tăng mật 22 xem hăng đàm 23 bức bồ mũ 24 lô hí tăng máu 25 xê đô mồ hôi năm sáu mê đô mở đặc 27 bảy số nước mắt 28 tám quá xa mở lỏng 29 chín kê lô nước miếng nước bọt 30 Sinca Nica nước mũi 31 Lasica nước nhớt trong các khớp xương 32 Mút tăng nước tiểu một atharvitha Tú địa đại có 22 20 thể trượt kể từ 1 Kesa cho đến 20 20 Mattalungan 2 abotha Tú thủy đại có 12 thể trượt kể từ 21 Bích Tăng cho đến 32 Mút Tăng. Để con xin hết ạ. À. Dạ, xin mời về kế tiếp. dạ nam mô bút tha giá dạ con kính đảnh lễ thầy dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng dạ con xin đọc bài suy niệm về thân 32 thể trược cà yagata sati một kesa tóc mọc trên da đầu hai lô ma lông mọc toàn da thân ba nắc khà móng mọc 10 đầu ngón tay 10 ngón chân 4. Đàn tạc, răng mọc, hai hàm răng trên và dưới. 5. Tách trồ, da bao bọc toàn thân. 6. Măng xăng, thịt dính với xương. 7. Na hà rúc, gân có toàn thân. 8. Át thị, xương các bộ phận. 9. Át thi mình tràng, tủy trong ống xương. 10. Quắc căng, thận. 11. Ha đa dằn, trái tim. 12. Chắc ca nằng, gan. 13. Kilo mắc cần, màng phổi. 14. Piha cần, bao tử. 15. Báp phà xăng, buồng phổi. 16. Ăn tăng, ruột già. 17. Ăn tắc u nằng, ruột non. 18. Udari dằn, vật thực mới. 19 cà rì sằng phẩn 20 mắt ta lùn gằng óc 21 bít tăng mật 22 xem hằng đàm 23 búp bồ mũ 24 lồ hít tăng máu 25 xê đồ mồ hôi 26 mê đồ mỡ đặc 27 át súp nước mắt 28 quát xà mở lỏng 29 khề lồ nước miếng 30 sình khà nít cà nước mũi 31 lát xích cà nước nhớt trong các khớp xương 32 mút tăng nước tiểu 1 bát thác quỳ thả túc địa đại có 20 thể trược kể từ 1 kê xa cho đến 20 mắt tắt lùn gẳng 2 à bồ thà túc thủy đại có 12 thể trược kể từ 21 bít tăng cho đến 32 mút tăng dạ con đã đọc bài xong dạ con kính chia thầy cảm ơn đông triều đã bốt bài xin mời vị kế tiếp Nam Mô Bút Tha Giá, dạ con kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài suy niệm về thân 32 thể trượt Kayagata Sati kê một kê sa tóc mọc trên da đầu hai loma lông mọc toàn da thân ba nát móng mọc 10 đầu ngón tay 10 ngón chân 4. Danta, răng mọc hai hàm răng trên và dưới. 5. Taco, tacho, da bao bọc toàn thân. 6. Măng xăng, thịt dính với xương. 7 nó hà rú gân có toàn thân 8 ách thí xương các bộ phận 9 ách thí minh chăng tủy trong ống xương 10 quắc căng thận 11 há đá răng trái tim 12 giác cá năng gan 13 kg mát căng màng phổi 14 hát căng bao tử 15 pha xăng buồn phổi 16 anh tăng gục già 17 antagunang ruột non 18 udariyang vật thực mới 19 karisang phẫn 20 mắt tá hình găng ốc 21 pít tăng mật 22 sen hăng đàm 23 vức bô mũ 24 lô hít tăng máu 25 xê đô mồ hôi 26 mê đô mỡ đặc 27 át xuống nước mắt 28 quá xa mở lỏng 29 khê lô nước miếng bọt 30 sinkhanika nước mũi 31 lasika nước nhớt trong các khớp xương 32 mút tăng nước tiểu 1 bát tha tú địa đại có 20 thể trượt kể từ 1 kê sa cho đến 20 mắt tá găng 2. Abotatu thủy đại có 12 thể trường kể từ 21 Pít Tăng cho đến 32 Mút Tăng. Dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy Kinh. À, cảm ơn toàn thể đạo tràng, cảm ơn à, Đông Triều đã có bài. Dạ. dạ, kính lễ thầy, kính chào đạo tràng, kính xin được đọc. Suy niệm về thân 32 thể trượt, Kaya sát Sati thứ nhất kê xà tóc mọc trên da đầu thứ hai lô ma lông mọc toàn da thân số ba nát kha móng mọc 10 đầu ngón tay 10 ngón chân số 4 danta răng mọc hai hàm răng trên và dưới số 5 tá chô da bao bọc toàn thân số 6 măng xăng thịt dính với xương số 7 ná hà rú gân có toàn thân số 8 áp thí xương các bộ phận. Số 9, ách thí miên chăng, tủy trong ống xương. Số 10, vắt căng, thận. Số 11, há đá dần trái tim. 12, giác cá năng, gan. 13, ký lô mắt căng, màng phổi. 14, bí hắc căng, bao tử. 15, bắp phà sằng, buồn phổi. 16, an tăng, ruột già. 17, an tá gú năng, ruột non. 18, Adariyan vật thực mới 19, Karisan phận 20, mắt tá luân găng ốc 21, Bít tăng mật 22, Xem hăng đạm 23, Bút vô mũ 24, Lô hít tăng máu 25, Xê đô mồ hôi 26, Mê đô mở đặc 27 á sú nước mắt 28 quá xa mở lỏng 29 kg nước miếng bọt 30 Syncanica nước mũi 31, Lasica nước nhớt trong các khớp xương 32, mút tăng nước tiểu. Bách Thà Vì Đà Tú là địa đại, có 20 thể trượt kể từ thể trượt thứ nhất kê xa cho đến thể trượt 20 mắt tá luôn gần và apoda tú thủy đại có 12 thể trượt kể từ thể trượt 21 biết tăng cho đến 32 mút tăng dạ con đã đọc xong kính tri ân thầy kính tri ân đạo tràng Dạ, rồi mình còn ai chưa đọc không ạ? Còn thầy Phúc, thầy Phúc lên đọc thầy Phúc ơi. Chữ nhỏ, nhỏ quá thầy nhìn chết luôn. Em, em đưa lên rồi. Chữ nhỏ quá. Có tài lên chưa? thì không lên không thấy nó hiện lên màn hình này kìa Phương trình đọc bài suy niệm về thân 32 thể thuộc ca giá ta xá tí một kê xá kê xa tóc ngọc trên da đầu hai lô ma long ngọc toàn da thân ba nát kha móng ngọc 10 đầu ngón tay 10 ngón chân 4 đan ta răng mọc hai hàm răng trên và dưới 5 tá cô da bao bọc toàn thân 6 măng xăng thịt chỉnh với dính với xương 7 ná ha rú gân có toàn thân 8 ách thí xương các bộ phận chính át thí minh minh chân cứ thủy trong ống xương 10 quá khăn thận 11 hách đá dần trái tim 12 giá khả năng gan 13 kg má căng màng phổi 14 pH căng bao tử 15 pha xăng buồn phổi 16 thanh tăng ruột già 17 tá tá chí chín tá tá chí tá tá gú năng ruột non 18 ú đa rí dân vật ruột mới 19 đa rí xăng hơn 20 mắt tá lưng găng 21 Pít tăng 1 22 Xăm hăng đàm 23 Phúc ô ngủ 24 Lô hí tăng máu 25 xê đô mồ hôi 26 mê đô mở đạp 27 ách ách ách xú ách xú nước mắt 28 quá xa mở mở lọc mở lầu mở mở lóng mở lóng 29 khê đô nước miếng 30 sinh kha ca nước mũi 31 lá sika nước nhớt trong các khớp xương 32 mu tăng nước tiểu 1 bát thá quy tha tú địa đại có 20 thở trượt kể từ một kê sô kê sa cho đến 20 mút tá đương răng thủy đại thủy đại có 12 thế được kể từ 21 pít tăng cho đến 32 Mút mú tăng Is it not? ngay ai nữa không alo một hai ba à, tuấn à, nghe ai nghe, nói kệ kinh à, thì trốn bắt rồi chiều liên lạc coi sao trốn mất tiêu rồi <laughs> kêu kệ cái trốn mất em nghe thầy kêu kệ anh trốn rồi à, trốn bắt luôn trời, trời, trời. giao nói chuyện có gì đó mà. <laughs> còn ai đọc không alo ai đọc giơ tay khá là hả hết rồi đọc ha đọc thôi mình vô học bắt đầu chuẩn bị học ha rồi khi chúng ta vừa đọc xong cái phần là 32 à, thể trượt trong à, thân của mình ha là thuộc về được xếp vô là thân hình nếm à, tức là khi chúng ta niệm về bao hai thể trượt trong toàn thân mình đức phật phân cho mình thấy từ một hai mươi thuộc về địa đại và thuộc về đất mình có 20 loại thể trượt à, bằng nước vĩ đại thì có 12 từ 21 tới 32 à, cho mình có được cho 32 thái trượt 32 thế trượt này dùng để tu tập về thân hình niệm để mà à, chúng ta ừ, phát sinh những cái ừ, thiền về những cái đề mục này để mà à, nhàm chán sát thân ha. toàn là thái trượt không à, chúng ta không còn có bị dính mắc luyến ái về cái thân này của mình thì mọi người mà đem cái này quen thường thục thì sẽ nhìn cái thân mình không còn bị tha mái dính mắt nặng về cái thân này nữa đó là cái ờ, đặc biệt của niệm 13 hai thế trường những người mới xuất gia đầu vô xuất gia sa di là phải đọc bài này đọc ờ, năm để được đầu tóc lông móng răng da da răng tóc lông móng như là đọc cái đó, đó. để mình nói hồi xưa thời đức phật đó gì đó, mấy vị sa di mà vô đọc năm cái đầu thôi tóc lông móng là da tụng là không nhập tâm không bay lên nhà luôn <laughs> dễ sợ thành ra khi xuất gia sa di mấy em sư mấy ngày tới độ là phải lấy cái cái cái cái, cái, cái giải vàng quấn kéo giữ đầu lại nắm có sợi dây nắm giữ vậy đó bay giữ lại chứ không bay bể nó bể đầu <laughs> quan hỷ tới mức độ gì ngày nay chắc khó ngày nay chắc không có <laughs> rồi bây giờ mình vô học ha thân thành niệm หรือก็จะยุบปอแล้วถ้าเราเกี่ยวข้องกับทำเนี่ dòng gặp đầu dòng một pháp tu chưa từng có trước khi bậc đại giác xuất hiện <clears throat> một pháp tu chưa từng có trước khi bậc đại giác xuất hiện Đấy. vượt ngoài lãnh vực của các tông phái khác vượt ngoài lãnh vực của các tông phái khác các công pháp khác đây là một cái, cái pháp tu thân hành đêm mà à, lúc chưa có đức phật xuất hiện thì chưa có một cái giáo phái nào mà có cái, cái sự mà tu tập về những cái pháp môn này à, đây là một cái pháp môn đặc biệt chưa từng có à, cho chúng ta biết là như vậy rồi được chưa xuống dòng ai thưởng thức thân hành niệm ai thưởng thức thân hành niệm như gì ghi đặt hoài thưởng thức thưởng thức thân hành niệm người ấy ném vị bất tử người ấy ném vị bất tử ai không thưởng thức thân hành niệm người ấy không được ném vị bất tử ai không thưởng thức thân hành niệm <clears throat> như vậy à, đức phật dạy chúng ta biết là ai mà thưởng thức được cái cái cái cái, cái pháp môn này à, về thân hình đêm này thì người đó nếm được cái hương vị của cái sự bất tử à, còn ngay mà không có nếm được thì có gì chưa biết được hương vị bất tử là gì à, đây là một cái sự à, độc đáo của cái pháp môn này ha rồi xuống dòng hướng tâm suy niệm về sự gốm tỏm của thân tức 32 thể trượt hướng tâm suy niệm về sự gốm tổm của thân tức 32 thể trước à, tức là à, nói chúng ta biết phải hướng tâm về cái vấn đề này luôn luôn suy niệm về cái sự nhòm gốm cái sự dơ bẩn cái sự gốm tổm của cái thân 32 thể trượt này à, nó không có gì mà đẹp đẽ đây à, xin chào quán sát thân này quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên từ dưới bàn chân trở lên cho tới đỉnh tóc cho tới đỉnh tóc bao bọc bởi da bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tỉnh sai biệt và chứa đầy những vật bất tỉnh sai biệt bất tỉnh sai biệt rồi chấm rồi đây ờ, nói dạ cho chúng ta biết là một khi quán sát thân này mình quán từ dưới bàn chân nó lên tới đỉnh tóc à, mình đi khắp cùng cái thân mình nha thì cái thân này của mình á nó được bao bọc bọc với lớp da bao giống như cái bao mà bao lại ha à, bao bọc bên ngoài bởi da và bên trong nó chứa toàn là những thứ bất tịnh không ha à, như chúng ta đọc 32 thấy được là, là toàn thân mình chứ không có cái gì mà đẹp đẽ cao cả thôi <clears throat> cái thân tứ đại này nó là như vậy à, đó là sơ lược chúng ta hiểu về cái vấn đề quán về thân bất tịnh này <clears throat> rồi xuống dòng thân tứ đại thân tứ đại bây giờ thân tứ đại là không có thân đại riêng á thân đại là cái cái đề mục riêng á thân tứ đại à, ờ, xuống dòng gạch đầu dòng dưới từ bàn chân lên <clears throat> dưới từ bàn chân lên xuống dòng trên từ đỉnh tóc xuống trên từ đỉnh tóc xuống xuống dòng bao xung quanh bằng da dòng bên trong chứa đầy vật bất tịnh sai biệt bên trong chứa đầy vật bất tịnh sai biệt sai khác không được vật sai biệt rồi tức là đây là định vị à, chúng ta định vị cái thân tứ đại này của mình ha à, mình định vị nó là dưới là từ dưới bằng chân lên à, tức là phần dưới mình định vị nó vào phần dưới để mà khi mình tu thiền mình mới định vị chính xác ha từ dưới bằng chân lên từ trên thì từ trên đỉnh tóc đỉnh tóc đi xuống à, đó là định vị dưới trên rồi bao xung quanh bằng da là định vị xung quanh thân mình toàn thân mình được bao xung quanh bằng da rồi bên trong là định vị bên trong là chứa đầy những vật bất định xa khác rồi xuống dòng gạch vào dòng trăm thứ bệnh trăm thứ bệnh là, là trong cái thân này là đủ loại bệnh ha không bệnh này bệnh khác đủ thứ loại bệnh à, trăm thứ bệnh thành cái thân này là thân bệnh rồi à, rồi xuống dòng gạch đầu dòng không thể tìm được một chút gì đẹp đẽ dù chỉ bằng một hạt bụi không thể tìm được một chút gì đẹp đẽ dù chỉ bằng một hạt bụi à, thì như vậy chúng ta thấy là thân tứ đại này của mình này thân mình đang mang là mình tưởng lầm là nó là một cái gì đó đẹp đẽ một cái gì đó cao quý do thượng đế ban tặng hay vân vân nhưng mà thật sự nó là một khối ô trượt à, nó chứa đầy từ dưới bàn chân lên tới đỉnh tóc từ đỉnh tóc đi xuống tới bàn chân bao bọc xung quanh lớp da à, nếu mà lộ cái lớp da ra thì bên trong là toàn những cái thứ mà, mà ghê tởm ha máu mũ đàm nước miếng nước, ờ, nước tiểu phân tú thứ gì đó rồi, rồi bên trong nó chứa đầy những thứ bệnh à, toàn là những cái ghê tởm mà không thể làm chúng ta có thể tìm được một cái gì nó gọi là đẹp đẽ à, dù chỉ là hoặc cuối à, con thân thứ đại này à, là một cái gì đó là, là đáng kinh sợ đáng ghê tởm mà à, chúng ta phải thường xuyên quá vậy để mình nhàm chán cái thân thứ đại này mình không có bị ái thủ không bị bám chặt vào à, trong cái lần này à, nhưng mà chúng ta phải nên hiểu rằng quán tứ đại đức phật dạy vậy không có nghĩa là mình chán đó, rồi mình bỏ bê nó à, rồi mình không chăm sóc cho nó à, nhưng mà à, hoặc là mình quý diệt nó đi à, đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu một với một cái trí tuệ chính xác mà nhiều người cũng bị này lắm à, nhiều hồi xưa có nhiều người nói thân này ghê tổn họ tự tử luôn à, đó không phải đó là thiếu trí mình không có trí tuệ Phật dạy để cho mình nhòm gớm cái thân này để mà mình ly dục mình không có ái ái ái tham ái bám chặt vào cái thân này thôi nhưng mà phải lo cho nó bởi vì nó là cái chỗ mà để chúng ta mượn để mà mình đạt được cái uh, cái sự mà uh, thành tựu là cao thượng à, nếu không có cái thân này chúng ta không thể nào làm được cho nên mình phải mượn cái chỗ này mượn cái thân tứ đại này để tu tập để thành tựu những cái thiện pháp để đạt đến cứu cánh giải thoát à, cho nên không được quỷ diệt quỷ diệt nó không được làm cho nó bị tổn thương phải chăm sóc cho nó à, chăm sóc với trí tuệ chứ phải chăm sóc bằng ái dục à, hai cái nó hoàn toàn khác nhau quý vị à, cho nên đây nhiều người đã hiểu lầm cái này này và phát sinh nhiều cái tư tưởng mà bi quan rồi à, đưa đến cái sự tai hại cho cái thân của mình à, cho nên khi một người tu thì phải có trí tuệ phải có sự hiểu biết suy xét vấn đề đúng chân chánh đúng pháp à, cho nên chỉ một vấn đề nhỏ là thôi mà cũng rất là nhiều người bị à, lầm lẫn trong vấn đề này à, họ phá hủy thân họ hoặc là họ bỏ bê bỏ à, không tắm không rửa không này kia để cho nó sanh bệnh bệnh càng thêm bệnh à, làm cho thân đau khổ à, không có tu tập được tâm thân mà nó bị hành hạ thì cái tâm nó cũng hỗn loạn luôn à, cho nên mặc dù mình tu tập mình để mình suy xét về cái thân tứ đại này nó nhồm gớm nó nó là không đáng phải mà phải mà bám víu và phải dính vào nó à, nhưng mà mượn đó à, giống như mình mượn cái xe để mình đi tới nơi à, mượn cái thân tứ đại này để mình thành tựu của cánh giải thoát cho nên phải sạch sẽ vệ sinh ăn mặc tươm tất làm đó chúng tôi xuất gia rồi về mặt y mà hơi chút xíu là bị mấy ông la nói gì ngày miếng điện mấy ông la à, ông nói à, mặt phải chính đáo sát hiện ra mặt sát lắm thì vẫn chặt rất, rất đẹp lắm à, khó cũng khó chịu lắm chặt quá mình cũng khó chịu nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ à, y áo là phải sạch sẽ phơi khô phải giặt cái này kia sạch sẽ chứ không phải bụi đời cắt giá tùm lum mà mè à, không phải như vậy luôn luôn là phải gìn giữ cho cái thân mình nó được nghiêm chỉnh được tốt đẹp để mà tiên trong cái việc tu tập à, đó là cái vấn đề như vậy rồi xuống dòng bảy thiện xảo bảy thiện xảo bảy thiện xảo à, tướng trốn thiệt ha đều trống luôn hả ấy thì sao ông trốn thiệt rồi ông nghe hát ông trốn thiệt rồi <laughs> nghe lên kệ trốn lên hát ờ, bolero tùm lum tùm la thì thì thì lẹ lắm ha ngâm kệ về Phật học cái là trốn mất <laughs> rồi bảy thiện xảo đó là bảy bảy cách để thiện xảo trong vấn đề tu tập về cái hai thế trường ha thứ nhất là phải thuộc lòng những trơn công từ à, tức là mình phải thuộc lòng những cái cái cái cái, cái những cái từ mà để mình à, từ thiền chẳng hạn như tóc lông móng răng da thì mình lấy năm cái mà lại luyện mình phải thuộc lòng à, phải cái gì ra trước tiên phải thuộc lòng trước à, giống như chơi nhạc giống như, như mấy người mà chơi nhạc ca hát hay là chơi đàn vậy ha thuộc lòng cái cái, cái, cái, cái bài nó rước mà tính gì tính hôm nay cũng vậy tu về ba hai thấy được thì phải thuộc lòng thuộc lòng ngôn từ à, rồi thuộc lòng trong tâm tức là bây giờ không ngôn từ nữa mà, mà không nói ra miệng nữa mà trong tâm mình vẫn nghĩ tới là vẫn rõ ràng ha à, tức là thuộc lòng trong tâm luôn à, rồi biết rõ màu sắc chẳng hạn như tóc thì nó màu gì lông màu gì móng màu gì ra da răng da màu gì mà phải biết rõ màu xác định màu sắc rõ ràng không à, và hình dáng nhiều cái tóc và cái hình sợi như thế nào ha à, rồi à, à, lông như thế nào mà móng như thế nào mà phải có biết, biết rõ về hình xe hình dáng đó và phải thiện xảo trong cái vấn đề này rồi phương hướng là nó thuộc hướng nào à, định vị đó trên hướng dưới hướng trong hướng ngoài hướng xung quanh ha định vị phương hướng rồi định xứ rồi cái cái cái cái xứ nó cái trú xứ nó ở đâu à, ví dụ như tóc thì nó mọc đầu à, lông thì nó mọc ờ, ờ, ờ, da thân à, mà móng thì mọc từ đầu tay mà định xứ đó và số 7 là giới hạn đó là giới hạn đó trong phạm vi nào thôi à, phải thiện xảo trong vấn đề này tức là bảy cái thiện xảo này mình phải biết trước à, nắm trước cái phương pháp này ha à, để mà mình ứng dụng vào trong cái thực hành cho nên làm cái gì cũng phải có một cái phương pháp chứ không phải là đè đầu ra mình làm thí mạng cùi không được khó không có thể thành công được mà bạn đã không thành công mà nhiều khi nó còn phản tác dụng nó, nó làm cho mình bị ờ, hỗn loạn ha à, là sai lệch rồi đưa đến cái sự tai hại rất là nguy hiểm à, cho nên học Phật pháp là phải học bằng trí tuệ phải sự hiểu biết bằng trí tuệ phải thực hành pháp đúng à, đừng nói gì học Phật pháp mà ngay cả những cái môn học bình thường mình học loạn xạo mình không có một cái phương pháp ông có một cái hệ thống thì mình cũng tiêu tùng luôn nha đừng nói gì là học Phật pháp à, học pháp là nó đi vô trong cái tâm thức của mình nếu mình tập sai làm không đúng phương pháp thì nó sẽ rất là tai hại à, nó đưa đến những cái tri kiến lầm lạc tà kiến rồi nhiều khi đưa đến sự điên loạn bởi vì mình à, vô minh mà để cho tham hái nó chi phối nó dẫn dắt trong cái vấn đề tu tập à, chúng ta sẽ chết vì chính cái cái, cái sự thiếu hiểu biết của mình ha à, cho nên phải học rõ ràng đâu đó đàng hoàng à, để mà đưa đến cái sự tu tập nó tốt đẹp cũng như trong cái vấn đề mà thiền quán như vậy rồi cái cái, cái thiền quán nó khó ngồi gấp trăm lần cái cái cái, cái thiền chỉ này nè à, mà à, nhiều người cứ tu thời gian sau từng vài tháng về cái tự xưng à, tu đầu quần hết trơn tu đầu <laughs> quần là hoặc là đắc thiền sơ nhị tam tứ ngũ thiền hết dữ dằn à, nhưng mà họ đâu có biết được mà mình thực sự mà mình muốn đạt được cái thiền thiền quán cả một cái trí tuệ chứ không phải chuyện đùa à, nó rất khó nội mà phân biệt được mà để để mà à, à, à phân biệt cho rõ được đâu là à, chân đế đâu là tục đế đâu là chế định pháp đâu là thực tính pháp nhiều đó thôi là đã không ra được mà không không có phân biệt nổi không có hiểu nổi nữa. thì huống gì mà để mà đạt được thành tựu được cái cái, cái chiều chiều sâu hơn nữa à đó là à, bên tre giao rồi phải không rồi mắc nợ lớp nha chút xíu ờ, chút xíu và lên gậy đó rồi đó là bảy cái giới hạn à, mà, chúng ta bảy cái cái cái đề mục thiện xảo chúng ta cần phải ờ, hiểu biết phải nắm những phương pháp này ha rồi xuống dòng phân nhóm 5 phân nhóm 5 phân nhóm 5 năm là số 5 á, phân nhóm 5 rồi xuống dòng một một nhóm năm gia hai chấm một nhóm năm gia nhóm 5 da hai chấm tóc lông móng răng da tóc lông móng răng da gạch chéo cái da răng móng lông tóc rồi ngược lại gạch chéo cái da răng móng lông tóc là nhóm một là khi mình mình, tu tập năm nhóm năm này ha thì mình niệm đầu tóc lông móng răng da da răng móng lông tóc à, thuộc long trước à, sau đó mới là à, thuộc long trong tâm rồi mới biết rõ màu sắc đó là hình dáng của nó như thế nào đó mình bắt đầu mới tưởng trong tâm mình phải hiểu được vấn đề này à, cho đến khi chúng ta thành tựu được đắc được sơ thiền tóc lòng móng răng da da răng móng lòng tóc là nhóm một là một là nhóm năm da Được chưa quý vị có chắc kịp không alo à, còn cái cô châu này à, thư ký này giờ này mới chịu vô room ngủ, ngủ tối ngày <laughs> ông thì trốn cô thì ngủ đúng yeah. <laughs> Dạ. rồi số 2 nhóm năm thận hai chấm nhóm năm thận hạt chấm thịt gân xương tủy thận thịt gân xương tủy <clears throat> thận chặt chéo cái thận tủy xương gân thịt tủy xương gân thịt à, là nhóm năm sao thứ hai là số năm thận lấy cái thận cuối hoặc là thịt gân xương tủy thận thận tủy xương gân thịt à, niệm vậy ha thịt gân xương thịt rồi đó là nhóm 2 chết kịp chưa alo cô dung chết kịp không không thôi la làng nữa dạ kịp thầy hôm nay thầy từ bi thầy đọc chậm thì không có bi bát thành ra thầy chậm hôm nay thầy từ bi xa thú xa thú <laughs> ok vậy nói nói không nói mấy mấy mấy người mà, người bắt đó cái gì cẩn thận nha cái gì <laughs> nói gì mình phải suy nghĩ <laughs> thầy ơi thầy nhầm rồi con không phải người bắc thầy ơi dạ. con à. nhung người nam thầy nam nam nam này mới làm gì dạ. nam sống ở quận 6 <laughs> là đúng rồi đó trường Nguyễn nói đúng quá thầy ờ, ờ, ờ, nói gì mà suy nghĩ kỹ vậy ghê lắm <laughs> ba nhóm năm phổi nhóm năm phổi tim gan quanh cách mô lá lách phổi tim gan quần cách mô lá lách phổi quanh cách mô hoành cách mô là cái cái cái lá phổi đó cái, cái, cái miếng chặn ngang cái phổi hoành cách mô hoành cách mô quanh quanh quanh quanh quanh hoành đó, khi mình hít thở vô đó thì cái hoành cách mô này nó đẩy lên đẩy xuống đẩy lên đẩy xuống à, hoành cách mô lá lách phổi rồi gạch chéo một cái phổi lá lách hoành cách mô gan tim thì ngược lại phổi lá lách hoành cách mô gan tim à, niệm nhóm năm à, nếu mình chọn nhóm 5 thì mình à, nêm tim gan nguồn gạch mô lá lách phổi phổi lá lách nguồn gạch mô gan tim nhóm 5 4 nhóm 5 não nhóm 5 não phải chấm ruột non ruột già mang ruột phân não chép gái não phân mang ruột ruột già ruột non Dạ, được rồi ha rồi đó là nhóm năm não và lấy điểm cuối ha ruột non ruột già màng ruột phân não não phân màng ruột ruột già ruột non đó là bốn nhóm năm là một hai ba bốn nhóm năm ha phần nhóm 6 nãy là phần nhóm 5 và phần nhóm 6 họ bỏ số 5 đây à phân nhóm 6 dạ. phân nhóm 6 làm đi tiếp là lại là số 4 nữa không vậy số 5 nè số 5 nhóm 6 mở 5 là nhóm 6 mở làm sáu mà Rồi. mật đàm mật đàm mũ máu mồ hôi mở rồi ngược lại mở mồ hôi máu mũ đàm mật thì ngược lại là dấu này có sáu ha đó mồ hôi máu mũ đàm mật là dòng sáu chỉnh đi chỉnh sửa là cho nó ngon lành đi cho nó coi <coughs> rồi số 6 là nhóm 6 nước tiểu hai 200 sao nước tiểu nước mắt nước mũi nước miếng nước mũ nước khớp xương nước tiểu <coughs> nước tiểu rồi chép ngược lại nước tiểu nước khớp xương nước mũ nước bọt nước mũi nước mắt xương mũi nước miếng miếng miếng mũi nước mắt Rồi, ờ, như vậy ờ, cho chúng ta biết là phân nhóm 5 thì mình có 4, phân nhóm 6 thì có được à, hai là tất cả chúng ta có 6 nhóm. 1 2 3 4 5 6. Là tùy theo nhóm nào thích mình chọn ra mình lấy cái đó mình tụ tập ha. Đó là phân nhóm 5, phân nhóm 6 cho rõ ra một cách rõ ràng ha. Rồi bây giờ đây Bali ha. rồi à, Bali quý vị có thể tụng bằng Bali ha đọc xuôi đọc ngược ha một là tách chấp bành chấp cát kê sa lô ma na kha đanh ta tách cô à, đọc à, đọc ngược lại tách cô đanh ta na kha lô ma kê sa đọc đi ngược lại ha tụng bằng Bali nhưng mà mình phải biết hiểu, cái, cái, cái ý nghĩa nó được bằng tiếng Việt nữa ha rồi mình có thể mình tập theo uh, tiếng Bali đọc Bali đó là sáu cái, cái nhóm nãy là mình học bây giờ thì phân ra Bali cho mình thấy ha rồi giờ mời quý vị là tình nguyện lên tụng à, quý vị lên tụng đọc tiếp ha mọi người lên đọc à, lần này, nhóm này đi đọc xuôi đọc ngược nha rồi mời ai vô sao nãy chưa đọc giờ lên đọc trước đi hello trong Nguyễn Tuấn rồi tiếp tục những việc khác mau lên dạ thưa thầy bên con hơi ồn thầy ơi ừ, mọi người nghỉ dịch ở nhà hát tùm lum la hết trơn rồi thầy gãi gãi nó sao đó ồn cứ đọc nó sao không ai để đâu ta để ý giọng quanh vàng mà <laughs> bạn không để ý. dạ dạ vậy con xin phép được đọc à đọc uh, số 1 uh, ờ, từ ờ, trái sang phải rồi từ phải sang trái hả thầy đúng rồi đúng rồi đọc xuôi đồng được dạ một tá chấp pành chá cá kê sa lô ma nát kha đanh ta tắc cô Takko Danta Nakha Loma Kesa Tachapan Chaka 2 Wakapan Chaka Mang Sang Naharu Athi Athi Minjang Wakang Wakang Athi Minjang Athi Naharu Mang Sang Wakapan Chaka 3 bắp và sa bành giá cá ha đá dằn giá cá năng kilo mắc cằn bì hát cằn bắp và sàng bắp và sàng bì hát cằn kilo mắc cằn giá cá năng ha đá dằn bắp và sa bành giá cá 4. Mắt ta lùn giá bành giá cá ăn tăng ăn ta gun năng udari rằng ri sang mắt mắt ta ta ta sang, Mattalungan, Mattalungan, Karisan, Udariran, Antagunan, Antang, Mattalunbab, Mattalungapan Jaka. 5. Mê đá chắc cá, bít tăng, sang xem hăng, búp bồ, lô hít tăng, xê đô, mê đô. Mê đô, xê đô, lô hít tăng, búp bồ, xem hăng, bít tăng, mề đá chắc cá, sáu mút tá chắc cá, át sú, quá xa, hello, sen khanika, lassika, mút tăng, mút tăng, lassika, sen khanika, hello, quá xa, át sú, mút tá chắc cá. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. À. Dạ con xin nhân viết lại cho ờ, nhưng mà đọc lui đọc cái cái, cái chữ đề chữ chữ chữ chữ ờ, chủ đề chi chủ đề đọc lần đầu thôi đọc lui lại mình tới ờ, đủ thôi chứ <laughs> đọc luôn cái chữ là gì nữa à. dạ tại con không biết đó thầy tại ok rồi à, tới đứng à, đứng rồi dạ kính lễ thầy à, kính chào cả lớp trời ơi nghỉ dịch ngày nay không biết thứ ngày luôn nên à, nguyên buổi chiều hành thiền không không có chuẩn bị gì hết trơn xin lỗi à, cả lớp kính xin thầy uh, từ bi hỷ xã dùm con thầy ơi rồi đọc đi rồi về phạt tuần này là phạt quỳ gói thiền chứ không cho ngồi thiền dạ. chuẩn bị cái tuần lễ mà không xong chết rồi <laughs> một tách chá bàn chá cá kề kề xa lô ma na kha đan ta ta chô ta chô đan ta na kha lô ma kê sa hai quá khá bàn chá cá man sằng na hà Na hà rú át thí át thí miền chằng quá cằn quá cằn át thí miền chằng át thí Na hà rú màn sằng bà bắp bà sa bàn chá cá ha ra dằn giá ca nằng ký lồ màn mà cần vì hà cần bắp bà bắp bà sằng bắp bà sằng vì hà cần ký lồ má cần giá ca nằng ha ra dằn bốn mát tá lồn gá bàn chá cá an tăng an tá gồn nàng u đá ghi ghi rằng cá rì sằng má ta lồn găng má ta lồn găng cá rì sằng u đá rì rằng rì rằng an tá ru nàng an tăng nằm mề đà chắc cá bi tăng xe hăng purple lố hí tăng xê đồ, mê đồ, mê đồ, xê đồ, lố hí tăng purple xê hăng bí tăng sáu mút tác chá cá á sú quá xa khê lô sinh sinh kha nika lá xí cà mô tằng mô tằng lá sinh khà ní cà quá xa á dạ xin hết kính thưa ơn thầy ừ, kính thưa ơn cả lớp nghe dạ cảm ơn đồng kiều dạ, tiếp tục nha dạ, học tiếp nha giờ dạ, được rồi đọc sơ sơ rồi, rồi xuống dòng xuống dòng gặp đầu dòng đọc thuộc lòng đọc thuộc lòng tức là khi mình đọc cái cái cái cái, cái, cái đề mục này là mình đọc thuộc lòng ha tiếng Bali là thuộc lòng và đọc niệm cả trăm cái ngàn lần đọc của ai cho tới khi nào mình thuộc ha dòng định rõ màu sắc định rõ màu sắc phải định rõ cái màu sắc của nó dòng định hình dáng định hình dáng rồi xác định về hình dáng ha dòng phương hướng hai chấm phương hướng hai chấm từ rúng trở lên bằng trên từ rúng trở lên bằng trên gạch chéo gái từ đúng trở xuống bằng dưới từ đúng trở xuống bằng dưới tức là phương hướng là trên là từ đúng trở lên từ đúng trở xuống là bằng phía dưới rồi xuống dòng định xứ phương hướng nó cũng gạch gạch đầu dòng cái phương hướng nó đặt dòng cái à, xin dòng định xứ tức là định cái cái cái chỗ trú xứ của nó ở đâu không định xứ dòng giới hạn hai chấm gạch vào dòng giới hạn hai chấm trên trên dưới xung quanh trên dưới xung quanh gạch chéo cái tóc không phải lông lông không phải tóc à, tức là mình phải có sự giới hạn của nó thì tóc thì nó không phải là lông mà lông không phải tóc hai cái nó khác nhau hoàn toàn như móng tay khác móng chân khác hai cái khác nhau ha đó là cái phương cách để chúng ta tập cái, cái à, nhóm này nhóm năm nhóm sáu này ha đó, mà chúng ta học để mình có cái cái cái, cái tri kiến về những cái pháp môn này ha chưa chép kịp chưa alo à, mười chú tâm thiện xảo dòng đề mục mới mười chú tâm thiện xảo mười chú tâm thiện xảo rồi giờ ghi một tới bảy trước đi ha rồi, à, tiếp tục sao nhất là về thứ tự là mình phải thiện xảo về thứ tự nói chung là cái nào phải thiện xảo ha à, tóc lông móng răng da da răng móng lông tóc này phải thứ tự phải chính xác à, thứ hai là mình không quá nhanh tức là không có đọc quá nhanh à, không có à, đọc lẹ quá hoặc là niệm lẹ quá là không quá nhanh mà cũng không quá chậm à, chậm rề, rề quá làm cho cái tâm mình nó bị trùng nó bị à, giống như bị à, hôn trầm ha à, bốn là tránh phân tâm là cố gắng giữ tâm đừng cho nó phân tâm là lạc đề mục à, cố gắng tránh phân tâm thứ năm là vượt qua khái niệm là mình tập tới mức độ thường tục vượt qua khái niệm luôn là mình bỏ cái từ ngữ luôn tới mức độ mà chúng ta dẹp cái từ qua bên à, mình, mình vẫn còn vẫn trong đầu mình vẫn có nghĩ tới à, về từ ngữ bỏ mình chỉ an trú vô cái khía cạnh bất tịnh đó thôi ha tức là mình thí dụ tóc trong đầu mình nghĩ tới cái, cái sự bất tịnh của nó à, là mình không có chấp chính chặt về cái từ ngữ à, vượt qua cái niệm an trú và khía cạnh về bất tịnh của pháp à, của cái đối tượng cái này cũng khó thì khó làm về sự lần lượt từ bỏ về sự lần lượt từ bỏ là cái nào không rõ à, cái nào không rõ thì mình bỏ qua cho đến khi chỉ còn một ví dụ như mình niệm tóc lông móng răng da da răng móng lông tóc mình đọc nha nhưng mà khi mình niệm thời gian cái, cái, cái bắt đầu cái nào nó hiện rõ lên <coughs> à, nó mờ mấy cái kia ví dụ như gì hiện rõ lên như cái tóc rồi mấy cái tóc với móng này mấy cái kia nó mờ mờ loại bỏ mình niệm cái nào rõ thôi niệm rõ cho đến khi nào mà chỉ còn có một đối tượng nó xuất hiện ừ, chỉ còn một à, tức là như vậy được gọi là lần lượt loại bỏ à, lần lượt từ bỏ những cái nào mà không rõ à, bỏ qua cho đến khi chỉ còn có một cái duy nhất à, là về sự lần lượt từ bỏ thứ bảy về định từng phần định phát sinh trong từng phần một tức là cái nào phải ờ, tóc nó định được trong đó thì là định phát sinh từng phần à, hoặc là tùy theo đối tượng nào nó phát sinh mà mình định được trong đó chỗ đó đó là bảy vấn đề ờ, trước tiên ha cái, cái phương pháp này mình áp dụng mình có thể sử dụng trong cái những cái môn học khác vẫn được các bạn và đừng làm gì cũng phải đừng hấp tấp nhanh quá hoặc cũng đừng chậm chậm quá cũng đừng có phân tâm này kia đó là mình dùng những phương pháp mà mình ứng dụng vào trong cái đời sống cũng rất là hay tuyệt vời rồi xuống dòng sao chưa chết xong chưa rồi thầy à, ha. số 8 tu tập tăng thượng tâm tu tập tăng thượng tâm mở mặt chỉ cho thiền đóng mặt lại hai chấm chỉ cho thiền thiền cho than chỉ cho thiền à, tôi đang nói về thiên ha. hai chấm số dòng tác ý đến ba tướng hai chấm tác ý đến ba tướng định định tấn xã định tinh tấn xã thì khi mình muốn tu tập tâm thường tâm này thì mình phải tác ý đến ba cái thứ này định tinh tấn xã à, trong kinh đức phật dạy rằng nếu mà một một người mà tu tập hành giả tu tập về cái tăng thượng tâm này mà chỉ tác ý đến một trong trong ba thì nó sẽ nó sẽ đưa đến cái sự tai hại như vậy ví dụ như giờ một tác ý đến tướng định thôi mình chỉ lo mình chú tâm là tướng định thôi mà mình không có, có, có chú tâm đến tác ý đến đình ờ, tấn với xã thì nó sẽ đưa đến vấn đề cái tâm mình nó sẽ bị giải đãi bị hôn trầm à, đó cho nên phải khéo tác ý đến ba tướng định tấn xã là như vậy à, cho nên khi mà nếu mà chỉ tác ý đến tướng định thì tâm sẽ đi đến giải đãi rồi mình ghi ra nếu chị tác ý tướng định thì tâm sẽ đi đến giải đãi đại đại đại đại thì mình chỉ y ngắn rồi đấy à, rồi nếu mà mình mình mình tu tập này mà chỉ tác ý đến cái tướng tinh tấn mà, không tác ý đến định và xã thì tâm của người mình khi mình tinh tấn quá đó, thì cái tâm nó sẽ bị trào cử nó bị phóng dật nó bị chạy lẹ quá à, cho nên nếu mà thì tác ý đến tướng tinh tấn thì tâm sẽ dạ, đi đến mà trào cử nếu chỉ tác ý đến tướng tinh tấn tâm sẽ đi đến trào cử rồi đó là cái à, tác ý thứ hai ha. rồi nếu mà tu tập về cái pháp này mà chỉ tác ý đến tướng xã không mà quên hai tướng kia thì nó sẽ đưa đến cái mức độ mà À, không thể tập trung để mà có thể diệt trừ được lậu hoặc à, cho nên nếu mà chỉ tác ý đến tướng xã thì tâm không thể tập trung đúng mức nếu chỉ tác ý đến tướng xã thì tâm không thể tập trung đúng mức cả tâm sẽ không thể tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc à, thì đó là cái vấn đề như vậy ha là tắt ý là là một trong ba này mà mình chỉ tắt ý một là nó nó, nó hư chuyện ha à, như vậy thì có câu đức phật dạy như vậy rồi bỏ là luôn nhưng này các tỷ kheo một tỷ kheo muốn tu tập tâm thượng tâm mà cứ thỉnh thoảng tác ý tướng định thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn thỉnh thoảng đắc ý tướng xã thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn dễ sử dụng trong sáng không dễ vỡ tan đủ tập trung để diệt trừ là hoặc đây là cái câu mà xác định cho chúng ta thấy là lý do tại sao mà phải có lúc tác ý định có lúc tác ý tinh tấn có lúc tác ý đến xã thì mình cứ xoay vần rồi mình luyện tâm rồi trở nên nhu nhuyễn dễ sử dụng không trong sáng không dễ vỡ không dễ tan à, đủ có cái, năng lực để mà tập trung để mình diệt trừ lậu hoặc à, đó là cái cái cái vấn đề mà tu tập tâm thượng tâm này à, thì trong cái vấn đề này Đức Phật cũng có cho cái ví dụ về người thợ vàng à, người thợ vàng thiện xảo à, hay là một, người mà đệ tử của thợ vàng thiện xảo à, chuẩn bị cái cái, cái cái cái lò bệ đốt lò rồi đổ vào lò đầy vàng để mà để mà à, luyện luyện vàng à, thì người mà thiện xảo thì thỉnh thoảng người ta thục bể thỉnh thoảng người ta rưới nước thỉnh thoảng người ta ngồi người canh chân à, là là những cái cái cái vấn đề này phối hợp nhịp nhàng như vậy à, nếu mà một cái ông thợ vàng này mà ông chỉ lo thục thục thục hoài thì cái bể vàng nó, nó sẽ thiếu lửa nó sẽ bị lạnh còn nếu mà ngồi cái nhìn hoài thì <laughs> cái, cái, cái, cái, cái thổi vàng nó không có được luyện được đúng mức à, cho nên phải là thỉnh thoảng là thục là thỉnh thoảng là tưới nước thỉnh thoảng thì dòm chừng canh chừng à, cho coi vàng nó như thế nào à, thì khi mà làm đúng mức của nó, nó đầy đủ những yếu tố đó thì vàng nó sẽ trở nên nhu nhuyễn dễ sử dụng à, vàng sẽ được sáng chói vàng sẽ trở nên dễ uống nắng à, và khi mà đầy đủ cái công tác đầy đủ cái sự mà phận sự như vậy thì những cái vàng trang sức này sẽ dễ làm được ra sợi cái đồ trang sức à, làm ra dây chuyền làm ra dòng cổ đeo làm ra lắc rồi kia nọ vân vân thì khi làm đúng mức như vậy thỉnh thoảng là canh nước thỉnh thoảng canh lửa canh chừng này kia rồi thỉnh thoảng thục bể cho lửa nó lên đều đặn ha à, thì vậy cũng như thế nào thì mình tu tập về cái tâm tâm này về phải thỉnh thoảng có lúc là à, đặt tâm về tướng định có lúc đặt tâm về tinh tấn có lúc đặt tâm về hướng xã thì cái, cái xoay vần như vậy tức là canh canh cái, vấn đề đó một cách thiên xảo thì chúng ta sẽ dễ dàng và đạt đến cái à, sự mà tốt đẹp nhu nhuyễn dễ sử dụng của tâm à, và tâm sẽ trở nên trong sáng và dễ tập trung à, đó là cả một nghệ thuật tu tập chứ không phải chuyện đùa à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy như đây thôi mình cũng không phải dễ làm được hay việc chưa rồi xuống dòng số 9 Đấy, số 8 rồi giờ, số chín đạt sự mát mẻ tối thượng đạt sự mát mẻ tối thượng à, đó là khi mà tu tập về tăng thực tâm này à, cái thứ chín là đạt được sự mát mẻ tối thượng hai chấm ấy xuống dòng có sáu pháp sáu pháp Vâng, dạ vâng rồi à, khi mà tu tập này tăng thượng tâm này đạt đến sự mát mẻ tối thượng có được sáu pháp là khi mà tâm cần chế ngự thì vị ấy chế ngự tâm liền muốn cần là làm được ha cần chế ngự là vị ấy chế ngự tâm à, khi tâm cần nỗ lực vị ấy tinh tấn à, khởi cái tâm tinh tấn lên một cách dễ dàng ha thì tâm cần nỗ lực thì phải tinh tấn khi tâm cần được khuyến khích thì ấy khuyến khích à, khuyến khích tâm là sách tấn tâm để cho nó ờ, được uh, hoàn mỹ được tốt đẹp à, khi tâm cần được nhìn với xã tức là cái sự quân bình tâm thì tâm sẽ nhìn với xã à, thì như vậy chúng ta thấy rằng đạt với cái sự mát mẻ tối tối thượng ha và khi quyết định đạt đến tăng thượng tâm à, là đạt được tới tăng thượng tâm và vị ấy được ái lạc tiếp bàn tức là hướng được cái sự mà à, à, giống như là sự an lạc tối thượng à, đó là như vậy là khi mà tu tập đúng pháp thì kia sẽ có được những cái vấn đề mà như ý muốn của mình muốn gì sẽ làm được đó muốn gì được đó à, là sự mắc mẻ tối thượng như vậy đó là có sáu pháp đạt được sự mắc mẻ tối thượng được chưa chép xong chưa quý vị ơi dạ, alo rồi 10 thiện xảo trong 10 thiện xảo trong giác chi hai chấm mười thiện xảo trong giác chi hai chấm mục đích của chúng là liên kết tâm lực và định lực mục đích của chúng là liên kết tâm lực và định lực à, tức là thiện xã mình kéo tác ý trong cái thất giác chi này mục đích là để mà liên kết tâm để tạo được lực à, để cho tâm được có cái định lực mạnh mẽ thiện xã trong cái giác chi các gì niệm sa tí trạch pháp thầm ma quý cha giá tấn quý giá ý bí tí kinh kinh an là kinh bát sát thiết kinh an này nghĩ thêm chữ an vô cho nó, kinh an bát sát thiết định samadhi xã Ubeka à, phải khác gì à, thiện xảo trong cái, cái, cái, những cái đề mục này à, đề mục à, các gì này dạ yeah. Dạ chết xong chưa alo một hai ba niệm đặt phấn hỷ kinh định xã là pháp giác chi ha bảy pháp này là bảy pháp sử dụng uh, có thể đưa đến định có thể đưa đến là à, trí tuệ đạt đến cứu cánh giải thoát luôn hay quý vị thấy cái kia rất tuyệt vời chưa bài kinh này có thể tụng để mình trị bệnh luôn bài thấy cái kia rất là hay rồi xuống dòng giác chi là thức ăn giác chi là thức ăn và thức ăn cho dậy bự lên giác dạ, chi là thức ăn Tiếp dần sự tu tập mỗi giác chi là thức ăn cho giác chi ấy sự tu tập mỗi giác chi là thức ăn cho giác chi ấy Đúng không? Đức Phật này dạy như vậy này các tỷ kheo này các tỷ kheo có những pháp thiện bất thiện có những pháp có tội không tội có những pháp liệt có những pháp liệt thắng liệt thắng có những pháp dự phần đen trắng có những pháp dự phần đen trắng à, nên Phật gia này có những pháp thiện pháp bất thiện những pháp có tội những pháp không tội những pháp hạ liệt những pháp thù thắng có những pháp giữ phần đen phần trắng ha. ở đây xuống dòng ha, ở đây nếu như lý tắc ý nếu như lý tắc ý cái như lý tắc ý này là, là một cái vấn đề tối quan trọng trong vấn đề tu tập của mình ha nếu mà không khéo là, là, là chúng ta sẽ rớt liền <coughs> nếu như lý tắc ý làm cho sung mãn thì đó là món ăn à, đó là món ăn làm cho trạch pháp <clears throat> làm cho trạch pháp gặp cái với cái trạch pháp à, ừ. làm cho trạch pháp giác chi <clears throat> chưa sanh khởi hay trạch pháp giác chi hay trạch pháp giác chi đã sanh được tu tập <clears throat> được tu tập phải tăng trưởng làm cho viên mãn làm cho viên mãn à, tức là ở đây đức phật dạy là có những cái pháp thiện pháp bất thiện những pháp tội những pháp liệt thắng những pháp phần đen trắng nếu mà ở đây chúng ta khéo tác ý về những cái pháp này à, mình mình hiểu rõ đâu là thiện đâu là bất thiện đâu là tội đâu là không tội đâu là hạ liệt đâu là thù thắng đâu là đen đâu là trắng rõ ràng phân minh có một cái sự khéo là tác ý về những pháp này mà làm cho những cái pháp này nó được sung mãn lớn mạnh thì chính vì cái như lý tác ý về những cái pháp này như vậy đó thì nó sẽ là món ăn nó sẽ là thức ăn à, cho cái trí tuệ và trạch pháp giác chi tức là thuộc về à, phần à, trí tuệ chưa sanh à, trí tuệ mà chưa sanh khởi thì nó nó sẽ được sanh khởi và trí tuệ đã sanh khởi sẽ được tu tập và được làm tăng trưởng làm cho viên mãn do nhờ như lý tác ý à, thì như vậy nó sẽ trở thành là đó là món ăn để cho uh, trí tuệ phát sanh à, và được lớn mạnh đó là thứ nhất rồi chú dòng nắm được không vậy không nắm được ý không Yes, xong chưa? Hello. Ibro Ibro chắc đang chép bận chép mỏi tài quá mỏi tài <laughs> lên Minh Dung xong chưa Đồng Nguyễn xong chưa Cô Mai xong chưa Dạ xong rồi thầy Ok Dạ con xong dòng cũng vậy này các tỷ kheo cũng vậy này các tỷ kheo có phát cần giới có phát cần giới thì là bi ra à, là cái chữ này aram à, thà tú là mới khởi sự cố gắng là có cái sự phát khởi cái cần giới sự à, tinh cần có phát cần giới Aram Patha Tú mới khởi sự cố gắng rồi tiếp theo ha. tinh cần giới dũng mãnh giới dũng mãnh giới đấy ở đây nếu như lý tác ý ở đây nếu như lý tác ý làm cho sung mãn là món ăn là món ăn làm tinh tấn giác chi làm tinh tấn giác chi chưa sanh được sanh khởi chưa sanh được sanh khởi hay đã sanh được tu tập hay đã sanh được tu tập tăng trưởng viên mãn rồi như vậy là khi mà có cái sự khởi phát sinh cái sự ừ, à, tinh cần cái chi về tinh cần nó khởi cố gắng thì chúng ta phải như lý tác ý làm cho cái tinh cần này nó được phát triển à, làm cho cái cái cái cái, cái trạng thái tinh cần này nó được dũng mãnh được phát triển mạnh lên à, và nó sẽ làm món ăn để nó nuôi dưỡng làm cho cái tinh tấn giác chi à, cần giác chi chưa sanh được sanh khởi hoặc là đã sanh được tu tập được tăng trưởng được viên mãn lớn mạnh à, đó là à, về à, tinh tấn à, tinh tấn chi, được chưa đó là tinh tấn giác chi chữ dòng được chưa xong hết rồi dòng cũng thế phải này các tỷ kheo có những pháp phát sanh hỷ giác chi có những pháp phát sanh hỷ giác chi ở đây nếu như lý tác ý ở đây nếu như lý các cái làm cho sung mãn làm cho sung mãn thì đây là thì đây là món ăn cho hỷ giác chi chưa sanh được sanh khởi đã sanh được tu tập tăng trưởng viên mãn rồi như vậy đây nói về cái cái, cái, sự phát sinh cái hỷ à, hỷ gì nếu mà cái cái hỷ nó khởi phát sanh mà vừa khởi phát sanh mình khéo léo tác ý mình làm trong cái hỷ giác chi nó được lớn mạnh được tăng trưởng thì chính cái hỷ giác chi cái cái hỷ này nó sẽ trở thành món ăn để cho cái giác chi nó được sanh khởi à, được à, chưa sanh khởi được sanh mà đã sanh được tu tập được tăng trưởng được viên mãn được thành tựu tốt đẹp thì như vậy chính vì do như lý tác ý nó sẽ trở thành món ăn cho trí tuệ xanh à, cho tinh cần xanh cho hỷ xanh à, và những chi pháp khác thì cũng giống giống vậy ha lấy ba pháp này để chúng ta nói là mình sẽ thấy được cái pháp mà như lý tác ý là khéo léo tác ý sử dụng trí tuệ để mà làm cho à, đúng pháp đúng theo cái, cái, cái thiện pháp thì chúng ta sẽ thành tựu được nhiều cái điều lợi ích thì trí tuệ phát sanh cũng do chính nhờ như lý tác ý nếu chúng ta khéo như lý trí thì trí tuệ sẽ phát sanh lớn mạnh thì những pháp khác thì cũng tương tự như vậy ha à, nếu mà ứng dụng được đúng pháp đúng cái cái cái sự khéo dụng tâm thì ta sẽ thành tựu rất là nhiều cái điều lợi lạc trong cái đời sống tu tập của mình à, thì vậy hôm nay mình học là dứt điểm xong cái, cái sơ lược ha học sơ thôi có coi như là sơ đó còn nhiều lắm nhưng mà tới đây thấy mình có được một cái à, tư liệu để mà chúng ta hiểu biết về cái tu tập về cái 32 thế trước à, nó sẽ được à, như vậy à, đó là cái lợi ích mà của sự hợp pháp như là có được cái ý kiến đúng đắn rồi ha để mình có được cái con đường tu học tốt đẹp không có đi đến sự lầm lạc sai lầm à, và cái và hôm nay à, tuần sau là mình sẽ đi vào một cái đề mục là cực kỳ quan trọng là số 10 là về suy niệm về hơi thở à, tuần sau là suy niệm về hơi thở anapanasati anapanasati ta suy niệm về hơi thở anapanasati tuần sau cái bài này rất là quan trọng nha việt bởi vì cái suy niệm về hơi thở là cái mà đề mục mà ờ, ai cũng lấy làm tu tập ha à, tu tập à, bây giờ là hai thở là đối tượng rất là cần thiết trong cái vấn đề mà tu tập coi cho mình và ngay cả trong cái đời sống bình dân chúng ta nếu mà mình khéo sử dụng hơi thở được thì sẽ giúp cho mình rất là nhiều cái lời lạc à, như vậy là tuần sau à, chúng ta gặp tiếp cái phần này rồi à, hôm nay là chúng ta xong cái phần 32 mươi hai ha vấn bánh tre có gì không có muốn lên kể gì không còn không thôi dạ thưa thầy <clears throat> cho con thiếu nợ tuần này thầy thì sao tập <laughs> chưa chuẩn bị gì hơn trội vậy hư quá này là lười biếng không nhớ tuần sau là phải vậy. Ờ, bù tuần sau là phải bù nha Tuấn dạ tuần sau là bù sau là hai bài hai bài luôn dạ. chết luôn lo từ bây giờ đi để nước tới trôn nhảy không à cái này không được rồi này phải chỉnh chỉnh đốn lại cái tư duy mình lại mà làm việc yeah. Dạ. ra làm ăn này kia mới khá giả được dạ rồi Đấy. giờ phương báo ra gì dạ thôi thôi thôi nói gì nói đấy mắc cỡ gì đó. dạ thôi không có gì hả thầy vũ à, anh tuấn hả sao <laughs> làm cả lớp mong chờ cái giọng hát bên vàng của anh tuấn tuấn làm phải quá phải dễ thôi rồi à, do phước báo mà chúng ta học được ngày hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta được được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tại thành tựu chánh trí đồng đều ra cả thế ปาวตุสัพปะมังกาลังรักขันตุสัพปะเดวะตาสัพปะพุทธานุปาเวนะสราสัทิปะวันตุเตปาวตุสัพปะมังกาลังรักขันตุสัพปะเดวะตาสัพปะธรรมานุปาเวนะสราสัทิปะวันตุเตปาวตุสัพปะมังกาลังรักขันตุสัพปะเดวะตาสัพปะสังฆานุปาเวนะสราสัทิปะวันตุเต nam mô a di nam mô tham a nam mô sanh a di rồi xin mời mc lên ờ, sám hối và hồi hướng phước các bạn kính chào thầy xin chào cả lớp xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi và pháp Matida Naga Tha và Devata Santi Viharam Dale Thu về ta về bố thí có về ta hình ta hình ta thăm mà đà mề nó ta hoàn kim phù chi ta xuất hiện ta đoàn tề ta Viharam Dale Tề rác cha mất chọn nó quốc thần cha tích ca vừa Saramika ตานมัติ อุปาสกายามาชเดชานิกามาชอิสระสปานฟูตาสุจิตาพวันทิเตชาลาพุยาเจพิจาอาณาสังภวาสัเสวะชาตาอัทาโลปปาทิกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจัตเตสเปพิทุคัสสะกะวลนทุสังขยัง à tú chi rằng sa tầng tham mộ tham mát tha là chá ca là sân hồ hồ tú sa mắc hồ hoa ách thà giá chá ít tà giá chá âm hệ rất khá tu sắc tham mộ sắc bề đi tham ma trà ri mộ ưu thình sắc bà ưu nề và mát tham mà ri giáp ba về đi thề dần kinh chí cũng sẽ là cầm bằng cách thấp bằng kiri dạng mát mát Kajena Vaja Manasa Vidase Sua Tăng Cát Tăng Về Sát Tà Sanh Nhi Mở Ấn Thí Về Chá Sát Tà Á Sanh Nhi Mở Cát Tăng Nhìn Nhá Phá Lòng Hàng Sát Đề Phá Vì Khá Hoàn Thu Tề Về Tăng Cát Tăng Sui Đi Tăng Đinh Hồng Nhìn Nhá Phá Lòng Ma già về cha thá thá Nát trà nàn thí điều hòa lắm trà nước về đã dùng สัพเมโลคามวิเยสตาชิวันตาหาราเหตุกามโนยังโภชนังสัพเปสันทิมมัจเจตาเยตัสสาภิอิดังวัตเมดานังอาสาวกขยาวะหังโอตุอนาวะเตกาเลอิดังโนยะตีนังโหตุชุพิตาหงตุยาตโยอิดังโนยะ y nằng mô tứ xứ ta làm nhà ta vô y nằng mô nhà y nằng mô tứ xứ ta làm nhà ta vô Sa thú sa thú sa thú Dạ, tiếp theo con xin đọc phần sám hối ha, ờ, Phật Pháp Tăng. Uttá Kama Pana Sám hối Phật bảo Uttá Mằng Na Hoàn Đề Hàm Bà Đa Bằng Xuân Warut Tan Mằng Yo Kalito Đô Sô Utthô Kama Túc Tăng Ma Mằng Sám hối Pháp bảo Thamma Kama Bana Uttamange Na Hoàng Đề Hằng Thầm Mạnh Cha Đúc Với Thằng Qua Rằng tham Mê Dô Khali Tô Đồ Sô Thầm Mô Kama Tu Tăng Ma Mạng Sám hối Tăng Bảo Sang Khát Kama Bana Uttamange Na Hoàng Đề Hằng Sang Khanh Cha Đúc Với thọ Thốt Ta Mạng Sankheyo Kalito Dosho Sanko Kamatu Tang Mamang Nam Mô Bố Thầy Giác Nam Mô Sang Kha Giác Tham Ma Giác dạ, Nam Mô Sang Kha Giác kính tri ân Thầy ạ dạ, kính Cảm ơn cả lớp và dạ, hẹn cả lớp vào tuần sau